PCB miền Trung nay tiếp tục đi săn với uh, cây Epic cành uh, à, Green nha anh em Epic bao lỗ cành uh, Green Power thi cột kính uh, vector Maxman nha anh em rồi <clears throat> hôm nay uh, mình đi với uh, thằng đệ mình nha anh em ơi đây con đệ sẽ lượm mồi rồi đi dạo lại rồi uh, trên sông nước này quá im luôn anh em ơi Ở lý tưởng hôm nay trời nắng tốt quá bữa trời mưa lâm râm em thấy có bài dịch trời bay lạng lạng hôm nay à, nắng à, em đi không thấy con nào cho anh em ơi hình như mưa nó mới về anh em ơi rồi em đi với uh, sườn lung em ba rồi nha anh em em cho nó một tấm anh em cần kẹo thì liên hệ uh, mấy số điện thoại em để màn hình nha kẹo uh, em có để số điện thoại cho hình đó anh em ra mua kẹo thì uh, anh em kết bạn zalo nha rồi anh em mua phụ kiện thì em cũng có để số điện thoại anh em liên hệ trực tiếp hoặc là các bạn zalo cũng được nha anh em rồi em là bc viên chung nha rồi anh em theo dõi clip của em nha anh em à, xem thấy hay thì à, cho em xin một like và một đăng ký kênh nha rồi chào anh em khoan chích nha anh em nè để em lượm, nè để em lượm vô nè anh em rồi để lên quay cho anh em coi nha để em mới lượm ờ, hai chích vô nha anh em còn khá mập luôn anh em ơi chích này mập đó hai con một con chích tơ và một con chích dạ con chích này già nè nó mập bự kìa con này bự chà bá luôn anh em ơi quá ngon rồi anh em cần à, mua hàng thì liên hệ với số hỏi em để ủng hình nha em là ICB miền Trung rồi ok anh em có mồi em mua cho anh em coi nữa nha em về hạ con cọc cọc uh, à, 115 mét đây nè anh em ngay tay em nè ngay mấy cây cẩm cẩm nè anh em nó đậu trên mấy cây này nè đó đậu trên mấy cây cẩm này nè anh em 115 mét cây à, một con à, bánh ít để em nó đang lụm lên em ơi đây dẫn chim lên đây đậm bánh lết dở lên lẹ đây rồi lên trả lượm gầm cọc đấy nó cũng có đam mê lắm anh em ơi không biết là không biết bơi nhưng mà đi theo nhạc chim này là ok ạ à chỗ nào vuông sâu thì em à, em loại à, còn à, vuông cạn thì em để cho nó loại lụm mọi anh em ơi để nó lụm lên em quay cho anh em coi nha rồi để em lụm vô nè anh em ơi đây con này chỗ em gọi là con bánh ít nha anh em đây nè con này chỗ em gọi là con bánh ít nha cho anh em à, gọi tên gì em biết nè đã gọi cho em gọi con nít con này da thịt nó xanh lè anh em ngộ lắm mà nó ú lắm nó mập dữ trời lắm cái giò nó dính à, vô cái thân của nó luôn nè chứ nó không có cái cái đùi nha anh em nè cái đùi nó mình nó dính vô thân nó luôn nè cái đùi nó nó mập lắm còn con này thì quen thuộc quá chỗ em thì con này nhiều lắm anh em cầm cọc chỗ em thì à, cò nó chưa về anh em ơi có à, cọng cọc này thì nhiều nãy em này pha trăm à, mười lăm em bắn à, xuyên người luôn em rồi ok anh em anh em xem video clip thấy hay thì cho em một like và một đăng ký kênh nha anh em rồi chào anh em chào